Hello, xin chào tất cả anh chị em đang có mặt trong buổi tối ngày hôm nay à, livestream của Dũng với cái việc à, chúng ta thấy là thị sắc xanh lại lan tỏa trên thị trường. Vậy nhà đầu tư chúng ta đang nhìn thấy điều gì ở diễn ra trên thị trường ạ? Chúng ta đang nhìn thấy điều diễn ra điều gì đang diễn ra trên thị trường? Một sắc xanh lan tỏa bao khắp thị trường. Chúng ta nhìn thấy điều gì nữa? ạ? Khối lượng gia tăng hay là khối lượng đang thấp đi? chúng ta đang nhìn thấy điều gì nữa chúng ta nhìn thấy là à, một vài các cổ phiếu trong ừ. thời gian vừa qua chúng ta bỏ qua chẳng hạn như là một vài các cổ phiếu như HCM hay là một vài cổ phiếu khác và chúng ta còn nhìn thấy điều gì nữa chúng ta nhìn thấy một vài các cổ phiếu cũng bị thua lỗ và chúng ta còn nhìn thấy điều gì nữa chúng ta đang nhìn thấy là những cái cảm xúc những cái người xung quanh chúng ta cũng bị gì ạ thua lỗ trong suốt thời gian vừa qua còn chúng ta đang nhìn thấy cái niềm hy vọng gì khác không ở trong thời điểm này và rất nhiều thứ chúng ta đang nhìn thấy và tiếp tục nhìn thấy trong thời gian tới <clears throat> tuy nhiên khi chúng ta nhìn thấy cái điều này thì cái điều gì ra diễn ra cảm xúc <clears throat> cảm xúc cảm xúc là một trong những yếu tố quyết định khả năng thành công chúng ta ba anh chị em đã học được làm thế nào để quản trị cảm xúc bằng khóa học đầu tư chứng khoán cho người mới vào tối hôm qua có thể comment số 1 được không ạ đấy anh em đang học được cái quán thế nào làm sao để quản trị cảm xúc một cách đơn giản bằng ngôn ngữ cơ thể bằng điều chúng ta tập trung và đặc biệt là câu chuyện chúng ta kể chúng ta chỉ cần thay đổi ba cái điều này nó khiến chúng ta có thể quản trị cảm xúc à, quản trị cảm xúc thì chúng ta hiểu ở đây đó là gì ạ mỗi cảm xúc thì ngôn ngữ cơ thể chúng ta khác nhau mỗi cảm xúc thì chúng ta có sự tập trung khác nhau mỗi cảm xúc thì chúng ta có những câu chuyện kể khác nhau nên chính vì vậy chúng ta cần phải quản trị cảm xúc từng những cảm xúc một cảm xúc biết ơn nó như thế nào ạ à? nó có thể vui vẻ được không ạ à? hay đó là co quyển chat ở trong trái tim chúng ta cảm xúc gì ạ à? hào hứng cảm xúc gì ạ à? yêu thương cảm xúc là đau khổ cảm xúc là tội lỗi và tất cả cảm xúc này chúng ta cần phải nhận ra từng loại cảm xúc một vậy nếu chúng ta tập trung vào chúng ta hiểu được cái cảm xúc của chúng ta thời điểm này thì điều gì diễn ra chúng ta lại nhớ một câu chuyện của ngày hôm nay ba anh chị em đã không nhận được cái video tối qua Dũng chia sẻ tức là hôm qua khi sau khi chúng nào xong thì cái việc mà chúng ta sẽ nhận được cái video mà buổi tối hôm qua Dũng chia sẻ nếu anh chị em không nhận được thì comment số 2 nhận được comment số 2 và khi mà chúng ta không nhận được thì chúng ta có cảm xúc như thế nào ạ bởi vì một lý do nào đó hệ thống bị quá tải nên dẫn đến là video không đến chúng ta và chúng ta cảm giác như là có một cái gì đó không được vui và trong một khoảng khách vừa qua chúng ta lại thấy là cái đường link mà chúng ta nhận được nó bị lỗi và cái điều này nó khiến chúng ta cũng không thấy vui và cái bài tập hôm qua chúng ta đã học về quản trị cảm xúc điều gì chúng ta đang thấy nếu mà hôm qua chúng ta học quản trị cảm xúc và chúng ta vẫn thấy tội lỗi chúng ta vẫn đau khổ chúng ta vẫn thấy bực tức chúng ta vẫn thấy là mệt mỏi chúng ta vẫn thấy có một điều gì đó không thấy cảm giác không thấy được thoải mái lắm nếu có thể anh chị em có thể comment số 3 được không ạ và những điều này nó là khiến cho chúng ta cuộc sống của chúng ta vòng đời chúng ta mọi thứ chúng ta nó lại tiếp tục đi xuống năng lượng chúng ta lại tiếp tục đi xuống và điều gì khác nữa và chúng ta lại tiếp tục có những cảm xúc không được tích cực chúng ta quay trở lại câu chuyện của ngày hôm nay thị trường đi lên một vài cổ phiếu tăng hơn so với cái cổ phiếu chúng ta trước đây và chúng ta cảm giác mình hình như là mình gì ạ à, bị bỏ tụ lỗi đúng không ạ thậm chí là mình có những cái cảm xúc khác chúng ta có thể comment ở đây không ạ có nhiều cảm xúc đã diễn ra với chúng ta trong thời gian vừa qua nên cảm xúc là một trong những cái thành tố không thể thiếu được trong cuộc sống chúng ta và những yếu tố này nó lại tiếp tục tác động lên mối quan hệ chúng ta và tất cả cảm xúc nó đến với các nhu cầu chúng ta mỗi một nhu cầu nào nào đó trong cuộc sống nó đều có tác động cảm xúc và nếu chúng ta hiểu và chúng ta quản trị cảm xúc thì điều gì diễn ra và các bạn hãy gì ạ à? nếu các bạn nào chưa vào zoom chưa nhận được email và email nó chưa có kết quả thì các bạn có thể vào zoom để gì ạ à? à, Dũng sẽ khoảng một vài phút nữa Dũng sẽ chia sẻ chúng ta một vài phút nữa Dung sẽ chia sẻ chúng ta đó là buổi 2 trong khóa học à, cơ bản đầu tư chứng khoán cho người mới nếu các bạn nào chưa nhận được gì ạ à, thông tin thì các bạn có thể vào zoom được không ạ à, vào cái zalo ạ nhóm zalo để chúng ta có thể học được và tiếp tục chúng ta lại thay đổi về cảm xúc của chúng ta bao nhiêu bạn nghe được tiếng ạ à? nếu bạn nghe được tiếng thì comment số 1 đúng không ạ để chúng ta bắt đầu vào chương trình đôi chúng ta sẽ có khoảng độ 10 đến 15 phút về thị trường của ngày hôm nay chúng ta có khoảng 15 phút và các bạn nhìn quan sát đấy đây là cái đây là cái đường link để các bạn có thể vào để các bạn roi về đây ạ đây là cái đường link các bạn roi vào để chúng ta có thể đăng ký lại hoặc là chúng ta tham gia vào chương trình của tối hôm nay trước hết chúng ta sẽ quay trở lại câu chuyện của thị trường đây là thị trường thị trường đấy ạ thị trường vậy thị trường đang có cái gì ạ thị trường đang có gì chúng ta sẽ quan sát thị trường đi ạ anh chị em quan sát thị trường đi ạ thị trường hôm nay tăng rất là mạnh bao anh chị em thấy thị trường tăng rất mạnh ạ comment cái ạ anh chị em thấy thị trường tăng rất mạnh mọi thứ đang rất tuyệt vời mọi thứ ta cảm giác là quá tuyệt vời nhưng chúng ta đang nhìn thấy điều gì đang diễn ra ở đây khối lượng vậy mọi thứ mà thị trường mà tăng mạnh như này mà nó thiếu cầu như này mà chúng ta cảm giác là tội lỗi khi mà chúng ta không mua được cổ phiếu không ạ à? hello nếu các bạn nào đang cảm giác tội lỗi có thể comment số 4 được không ạ à? thị trường này tăng rất mạnh và chúng ta cảm giác là gần như chúng ta không mua được cổ phiếu hoặc là hôm trước các bạn thấy rằng là việc mà Dũng có chia sẻ một cái cổ phiếu này nó giá 18 là đây là cổ phiếu mạnh trong nhịp này chúng ta có thể mua và tự nhiên chúng ta thấy là hôm nay nó lên 22 18 đến 22 bao nhiêu phần trăm ạ cái, cái cổ phiếu này được public đúng không ạ được chia sẻ và chúng ta thấy tiếc bởi vì tại sao hôm đấy Dũng có chia sẻ chúng ta không mua được và đó chúng ta cảm giác phải là nuối tiếc bởi vì cái điều này nhưng chúng ta đầu tư chúng ta cần phải gì ạ cần phải có một cái góc nhìn tổng thể nhưng mà nhìn bao trùm có phải tất cả chúng ta ai cũng có cái năng lực nhận thức như vậy không ạ không phải và chúng ta mỗi chúng ta do chúng ta ở cấp độ khác nhau <clears throat> thời gian tham gia vào chương trình khác nhau và đặc biệt là chúng ta có gì ạ có niềm tin giới hạn khác nhau học những người thầy khác nhau đọc báo cáo tài chính khác nhau đọc những quyển sách khác nhau và đặc biệt là có đội nhóm khác nhau nên dẫn đến là chúng ta gì ạ có phản ứng khác nhau với thị trường khác nhau đơn giản thế thôi ạ nên ở đây chúng ta thấy đấy là việc học đầu tư chứng khoán là một trong những cái gì ạ trong cái lĩnh vực mà chúng ta thấy là hấp dẫn kiếm tiền thật nhanh nhưng chúng ta phải có kiến thức nếu không có kiến thức thì chúng ta không thể nào thành công được mong rằng các bạn sẽ hiểu cho Dũng là để chúng ta phân tích vào thị trường hôm nay Dũng sẽ không phân tích tổng quan tất cả thị trường nhưng chúng ta chỉ phân tích ngắn ở đây đầu tiên chúng ta phải nói nếu thị trường bắt đầu sau khi tạo đáy mà quá trình hồi như này hồi lần này không thành công hồi lần này không thành công và hồi này không thành công thì cái dư địa của tăng để vượt qua cái những cái vùng cản lớn như này không còn nhiều dư địa chúng ta gọi là dư địa để vượt qua những cản lớn như này không còn nhiều và nếu chúng ta thấy là việc mà chúng ta tiếc giống như là những cái đợt giảm sâu giảm sâu giảm sâu thì cái quan trọng là đây này Dũng sẽ không bao giờ mua cổ phiếu khi mà nó không có dòng tiền lớn tham gia vào để đảm bảo cho một năm có lợi nhuận từ 50 đến 100 phần trăm nên chúng ta cần phải những cái cơ hội có xác suất tỷ lệ thành công lớn chúng ta cần phải có cơ hội xác suất để chúng ta mua được nhiều cổ phiếu chứ không phải là chúng ta mua vào những cổ phiếu với cái điều điều chỉnh có thể xác suất tỷ lệ rủi ro nó lớn hơn tỷ lệ thành công của mỗi chúng ta nên ở đây chúng ta thấy là việc cổ phiếu có thể đi lên gặp những mức cản lớn đặc biệt là những khoảng trống rất lớn như này nó khiến cho chúng ta cảm giác như là cái khả năng mà được thì không được bao nhiêu mất thì mất rất lớn chúng ta quay trở lại một vài cổ phiếu khác để xem là dòng chứng khoán nó có mạnh như cổ phiếu HCM hay không ở đây chúng ta cũng nhìn thấy cổ phiếu HCM thì về các bạn các bạn nếu nhìn thấy cổ phiếu VN một quá trình giảm rất là mạnh thì trong quá trình điều chỉnh như này chúng ta thấy là một phiên hai phiên ba bốn sáu phiên thị trường chỉ tăng bằng bao nhiêu ạ ba phiên giảm ba phiên giảm bằng gì ạ thậm chí là hai phiên giảm bằng 6 phiên tăng ở đây chúng ta thấy là cái quá trình giảm như này 6 phiên tăng nó bị bằng 3 phiên giảm hai phiên giảm nên ở đây chúng ta xác suất rủi ro của chúng ta sau khi nó kéo lên chúng ta mua ở đây tỷ lệ giảm rất là sâu như này chúng ta lại tiếp tục mất tiền trong khoảng thời gian ngắn nên nếu xác suất rủi ro nó lớn hơn các xác suất mà chúng ta thấy rằng là thành công ở đây thì điều duy nhất mà chúng ta thấy rằng là hãy đứng ngoài đứng ngoài là một trong những cái chúng ta gọi là trong những kỷ luật mà chúng ta cần phải có trong đầu tư chứng khoán Dũng có thể mua những cái cổ phiếu như HCM Dũng mua được nhưng Dũng sẽ không mua Dũng nói là Dũng không mua đúng không các bạn Dũng biết là cái cổ phiếu này nó khỏe hơn gì ạ à? khỏe hơn phần lớn cho cổ phiếu khác nhưng vì những yếu tố rủi ro nó vẫn đang ở mức cao mình sẽ không mua đấy là lý do tại sao dù là thị trường có tốt đến mấy mình cũng không mua đấy là cá nhân của Dũng nhá cá nhân của đội nhóm cá nhân của toàn hệ thống như vậy Ok chúng ta lại quay trở lại VN30 xem điều gì đang diễn ra VN30 chúng ta cũng thấy một vài phiên đây khối lượng nó cũng sẽ gia tăng nhưng chúng ta thấy ở phía trước này là một cái cản rất là lớn cản cực kỳ lớn và để cho cái vực cản này thì không biết bao giờ nó phải vượt qua một quá trình giảm rất sâu Big Boy chỉ cần một lượng tiền nhỏ để kéo thị trường lên mà chúng ta cảm giác đây là những cơ hội tuyệt vời chúng ta thì không biết rằng là sau khi thị trường giảm nếu mà giảm ở đây chúng ta kéo lên có thể 110.000 10 triệu cổ phiếu mà nếu nó giảm 300 triệu cổ phiếu 2 đến 300 triệu cổ phiếu thì chúng ta thấy là tỷ lệ thua lỗ của nhiều nhà đầu tư lớn hay ít ạ à? lên thì gì ạ à? có hơn 100 triệu cổ phiếu mà xuống thì nó có khoảng độ 2 đến 300 triệu cổ phiếu bị giảm thì chúng ta thấy là phần đông các nhà đầu tư chúng ta bị gì ạ à? các cá lớn nuốt chửng khi mà chúng ta không nắm rõ được tại sao thị trường nó đang ở giai đoạn đi xuống hồi phục yếu chúng ta cần phải đứng ngoài trên thị trường nên ở đây <clears throat> việc dòng tiền đang yếu ở đây một kênh xu hướng giảm nếu bạn nào đã học về gì ạ à, các loại sóng thì sóng này sóng trong là sóng Elliot thì cái sóng tiếp tục sóng A sóng B thậm chí là có sóng C tức là sóng C là sóng tiếp tục điều chỉnh sau đó có sóng D và thậm chí là tiếp tục có những sóng khác nữa nên nếu chúng ta thấy rằng là một vài cổ phiếu có thể hồi đôi chút ở đây mà chúng ta cảm giác là không chịu được để mua thì cái cơ hội chúng ta có thể tiếp tục bị mất nữa một vài cổ phiếu tiếp tục có quá trình hồi phục đôi chút ở đây mà chúng ta thấy là khối lượng không có cái phía phía trên này cảm rất lớn mà chúng ta lại thấy tiếc ở đây thì chúng ta lại tiếp tục trả giá rất đắt một vài cổ phiếu như là GAT cổ phiếu GAT giảm 3 phiên sàn rất lớn và trong khi đó có hai phiên hồi phục thì chúng ta thấy là khối lượng cũng ở mức thấp cổ phiếu này có thể tiếp tục kéo lên nhưng để xác suất để tiếp tục kéo đi xa sẽ không còn nhiều một vài cổ phiếu về dầu khí cũng tương tự như vậy <clears throat> quá trình kéo lên đây cũng không có khối lượng vì nó không có khối lượng nên chúng ta cũng thấy rằng là nó không đáp ứng được cái độ an toàn cho hệ thống đầu tư chúng ta nếu cổ phiếu này để vượt qua ở đây vượt qua ở đây nhiều nhà đầu tư bị thua lỗ rất nặng họ tiếp tục bán ra và chúng ta lại tiếp tục trở thành nạn nhân tiếp theo chúng ta có thể thấy cổ phiếu ri cũng tương tự như vậy ba phiên giảm điểm rất là mạnh hai phiên hồi phục đôi chút mà chúng ta hãy cảm giác như là một cái gì ạ à? đống lửa trên gì ạ trên chân và chúng ta mong muốn là cần bước thật nhanh cần phải đi tham gia thị trường thật nhanh đó là lý do trong bản tin hôm nay Dũng mong muốn rằng là một là nhắc nhở anh chị em nào chưa vào được gì ạ cái đường link trong buổi học tối hôm nay thì các bạn nhớ là gì ạ vào tham gia sớm bởi vì ở à, trong một vài phút nữa Dũng sẽ vào cái chương trình của chúng ta để tiếp tục à, đồng hành với chúng ta trong cái buổi hôm nay đó là chúng ta làm nào để chúng ta có mục tiêu hiểu rõ xung sáu nhu cầu cảm xúc của chúng ta giúp chúng ta đầu tư thành công hơn ok à, chúng ta sẽ gì ạ nếu các bạn nào chưa đăng ký hoặc là hôm nay là buổi thứ hai rồi ạ thì các bạn có thể tham gia đây là chương trình hoàn toàn miễn phí thì nhớ là roi vào cái đường link này roi ngay vào cái đường link này để tiếp tục Dũng sẽ gì ạ sẽ phát cái chương trình đó là bị đầu tư cho chứng khoán cho anh chị em mới anh chị em F0 nhưng thực tế là đây là chương trình nó giúp cho rất nhiều nhà đầu tư khác có thể có những kiến thức có thể có những cái kết quả để chúng ta đầu tư thành công hơn ạ à, xin cảm ơn rất nhiều và cái chương trình này chúng ta tạm dừng ở đây mong rằng hẹn gặp anh chị em và các bạn trong cái chương trình tiếp theo và với cái tổng kết của ngày hôm nay đó là thị trường quá trình hồi phục này nó không đảm bảo không đảm bảo cái sự chắc chắn cho chúng ta chưa đảm bảo cái sự chắc chắn cho chúng ta để chúng ta đầu tư tốt hơn nên chính vì vậy chúng ta cần phải có cái thời gian nhiều hơn để chúng ta có thể tiếp tục theo dõi thêm thị trường khi nào thị trường tạo đáy cũng thể có những tín hiệu tạo đáy cụ thể thì chúng ta sẽ nói về chương trình một vài bạn có muốn tìm hiểu về khóa học đầu à, VSA khóa học đầu tư à, VSA thì sẽ diễn ra vào ngày mùng 5 tháng 7 nhưng để đảm bảo cho chúng ta học và chúng ta có thể thực hành được ngay thì các bạn có thể đăng ký vào học trước bởi vì nó có khoảng 42 video 42 video là 42 video những chủ đề khác nhau từ tích lũy từ từ tạo đỉnh từ tạo đáy từ điểm mua tất cả video này sẽ giúp cho chúng ta học trước để chúng ta có thể thực hành trong khi mà chúng ta học trực tiếp một lần nữa xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị em vào trong cái gì ạ zoom thời gian tới ạ zoom zoom tức là chúng ta bắt đầu vào zoom ạ để chúng ta học và các bạn nào quan tâm vào khóa viết a thì có thể theo dõi ở phần kênh đây là cái đường link bên dưới để dũng sẽ hỗ trợ cho các bạn à, tham vấn cho các bạn để các bạn hiểu rõ về VSA nhiều hơn xin cảm ơn rất nhiều